Hai, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là đã hơn một tuần bà nội Peter ở nhà mình rồi Mà bây giờ tối qua là bà bà nội của Peter, mẹ chồng mình mọi người Là bị à, nhiễm trùng tế bào nên là phải nhập viện rồi Thì... À, ờ, uh, Peter chờ mẹ chút nhé, mẹ làm video nữa nè thì à, ban đầu á hồi mà bà mới về á, là bà bị ờ, bà có khoe là bà bị ờ, đụng chân vô cái tường hay là cái ghế gì mọi người trên đường đi máy bay à, trên máy bay trên đường qua đây nè trên đường qua Việt Nam nè thì bà có bị chảy mình thấy bà có bị chảy thì mình xong rồi hôm sau thì nó sưng lên thì mình tưởng là bà, bà bị bong gân cái là chồng mình mới đi mua thuốc chồng mình cũng nghĩ là bị bong gân cái là đi mua thuốc ở ngoài Phạc City mọi người để uống cho nó hết thì nó có hết khoảng vài ngày sau nó hết xong rồi tới hôm nay là hơn một tuần rồi nó lại sưng lại mọi người xong nó nổi mấy bong bóng á giống như là bị phỏng á nhưng mà nó nổi trên tay với lại trên chân thôi thì bà bị uh, vết thương bị va vô cái cái cái, cái ghế hay cái, cái tường nhỉ mọi người là va vô cái chân nha đó thì nó nổi mấy cục bong bóng vậy xong nó phù chân lên thì hôm nay đi hôm qua đi khám bác sĩ tư thì bác sĩ tư mới uh, khuyên nhà mình là thôi cho bà đi bệnh viện đi đi khám đi siêu âm đi chụp x quang rồi uh, xét nghiệm máu rồi cho nó chắc ăn á thì bệnh viện mới mới uh, cho bà nhập viện đó mọi người thì bác sĩ kêu là có thể là nhập viện trong vòng từ uh, một tuần có là có thể hơn nha mọi người đó thì hôm nay là sáng nay là mình uh, uh, tối qua là chồng mình ngủ lại với bà thì chợ, sáng nay chồng mình đi làm rồi thì bây giờ mình uh, chuẩn bị đồ để mình mang vô cho bà nè thì ở đây là mình uh, chuẩn bị cháo cho Peter thì mình mang cháo vô đó cho Peter ăn luôn để vô thăm bà thì chơi với bà rồi ăn luôn mang, mang thêm một quả xoài quả xoài này là uh, chú hàng xóm cho mọi người bây giờ nó chín rồi thì mình mang vô mình cắt cho bà ăn luôn đó. bây giờ mình uh, bỏ vô cái cái bọc này nè à, cái cái giỏ như mày nè xong rồi bà kêu là bà muốn ăn à, bánh mì với mọi người thì mình uh, mua hai, hoa ổ mì que này mang vô cho bà ăn rồi à mình có làm nước cam nữa mình có vắt một uh, chai nước cam nữa để mang cho cha bà uống mình cũng không có nấu gì với mọi người tại vì à, chắc phải tự để ngày mai hoặc là tuần sau đi mình coi coi mình nấu cháo cho bà ăn tại vì bà không có không có ăn ăn ăn nhiều lắm ăn à, mỗi lần có nửa ổn mì thôi xong rồi à, ăn đây à, nước cam đây mình vắt nước cam mình bỏ vô chai này bà uống nước nước nước ép bà uống nước cam thì mình vắt nước cam cho bà uống chị tơ nó la lối ông sọm đó rồi à, bà không có ăn à, ăn cơm nhiều mọi người đó quay một giỏ bây giờ mình đi nha mọi người ơi bây giờ mình à, sẽ chuẩn bị cho Peter đi mọi người mình sẽ đeo giày đeo dớ cho Peter này để đi thăm bà nội ở ngoài kia là xe mình sẽ cho Peter ngồi phía trước để mình quay cho mọi người coi nha xe này á mình mới ràng cái cái xe đẩy cho Peter lên nữa mọi người con đeo giới vô đi Peter nói <laughs> thôi chứ Peter không biết đeo mọi người ơi đó bây giờ mình à, mình đã ràng cái xe đẩy của Peter lên phía sau xe máy của mình nè cho Peter ngồi đằng trước à, có một cái gối nữa để cho Peter bây giờ tiện ha mọi người ha mình thấy cái, ờ, ừ, có một combo luôn là sẽ có một cái ghế ngồi cho em bé phía, phía trước xe Honda và có cái ghế này khi em bé ngủ thì em bé chỉ chỉ gục đầu xuống dưới đây và ngủ thôi đó mình sẽ ràng lại chung bây giờ tiện ghê á mình không có phải ờ, thuê xe đi ráp á mọi người đi ráp kha đi đi xe hơi á tốn kém lắm luôn á như vậy thì mình vừa có thể chở Peter đi được mà vừa tiết kiệm được tiền nữa chứ mỗi lần mà đi ráp ở Sài Gòn cũng mắc chứ đó tiện lắm luôn đó mọi người ơi đó, thấy không nhìn ờ, hơi ờ, <laughs> mang tính chất phượt một chút nhưng mà kệ không sao bây giờ mình sẽ đi ô dớ cho Peter và lên đường nha mọi người Mọi người ơi, thì bây giờ mình và Peter đã tới ờ, bệnh viện và gặp được bà nội của Peter rồi nha thì à, mình sẽ quay một vòng cho mọi người coi cái phòng của bà ở phòng này so với người Việt Nam thì à, cũng là đẹp rồi mọi người ở đây thì 500 ngàn một đêm nha đó có cái à, hai cái ghế này có bàn tiếp khách này đó bà nội Peter thì đang ở đây hai mom Chào mọi người nha <laughs> Hôm nay bà cũng uh, truyền kháng sinh đó mọi người Nên là vết thương nó cũng Truyền kháng sinh đó mọi người Nên là vết thương nó cũng uh, nhìn khỏe hơn á vết thương nó cũng ờ, tốt hơn rồi đi chơi nó quậy quá cho nó cái này chơi này cho con này <laughs> để mình ờ, quay một vòng cho mọi người coi nha ở đây có cái cửa sổ nè thì mình mới mở cửa sổ ra để cho nó không khí nó thoáng á mọi người cho nó sáng á, sáng phòng á trong lành hơn với lại ở ngoài đây có cũng có một cái ban công cũng đẹp đó mọi người ở đây là bệnh viện 175 nha mọi người thì bà bị à, nhiễm trùng tế bào nên là chị vào kháng sinh thì mình thấy nó đỡ hơn đó ở ngoài đây có một cái ban công chói đó ban công nè có cây I just uh, can repeat when when I make a video. Cho Peter đi luôn mọi người ơi. Nó ồn ào quá. Ở đây là bệnh viện 175 không? Ở đây là bệnh viện 175 đó mọi người nên là có cả à, chú bộ đội đóng quân ở đây nhé. Hồi nãy có gặp mấy chú cũng dễ thương lắm. À, ở đây có cái ban công nè rồi ngoài đây có cây nè rồi à, có cây me nè rồi có một cái bàn để ngồi à, ăn uống hay là chơi gì đó mọi người à, nói chung là bệnh viện này nó có có cả một công viên to nữa tại vì mình thấy bệnh viện này mới xây lại mọi người nên là đẹp lắm thì lát nữa mà mình có đi ra ngoài đi, đi vòng vòng ở ngoài công viên chơi thì mình sẽ quay video lại cho mọi người coi nhé Ờ, đó tình hình là bà nội của Peter ở bệnh viện à, cũng khá là ok mọi người tới thì à, bà nội Peter cũng khỏe hơn rồi mọi người hôm qua khi bà mới vào thì bà cũng hơi căng thẳng á tại vì phải nhập viện á rồi à, thay đổi môi trường sống rồi phải ở Việt Nam mà phải nhập viện thì cũng lo mọi người nhưng mà hôm nay thì thấy bà cũng vui vẻ hơn đó tình hình là như vậy nha thì lát nữa mình sẽ quay video tiếp nha thì Peter nó vậy quá nên là mình phải à, trông chừng nó Peter nó ồn ào quá big ones and the big stick. pretty. That's so pretty. Yeah, of course. Yeah, it's broke anyway, love, isn't it? Oh, no. Come on, we go for a little walk. I'm not supposed to, you know. I wonder why. Why, Ollie? She's going to shout at me, probably. Yeah. Look, red ones. Yeah. Wonder the army boys are there. Only one. All the army men. Yeah, I think that that from for uh, army men. Ở đây rất là lịch sự luôn mọi người, có cả ở đây có hai cái giường có cả bàn tiếp khách nè rồi có cả tủ lạnh nữa thì mình có mang ờ, có làm uh, nước kem á cái kem vắt ở đây nè cái mình bỏ vô đây cho bà Tell you what I am gonna do, put the wet wipes in the fridge To make it wet, uh, cold, cold. Yeah. yeah, dạ. cool. Và bỏ cái uh, khăn ướt vô trong uh, tủ lạnh để cho nó lạnh đó mọi người thằng chó con này nó ngoại ơi là ngoại luôn mọi người ơi uh, mình mới đi thăm <laughs> mình mới đi thăm bà nội của Peter xong rồi á, thì bây giờ mình với lại chồng mình uh, sẽ đi dạo vòng vòng ở công viên của bệnh viện này nha thì ở đây cái công viên nó to mà đẹp lắm mọi người ơi nên là ở đây thích lắm luôn bây giờ là khoảng 5 giờ chiều thì hoàng hôn rất là đẹp đó, mọi người có thể thấy ở đây ờ, có nhiều cây xanh nè bệnh viện ở bệnh viện 175 á mọi người mới xây xong nên là đẹp lắm xây công viên to khuôn viên rất là đẹp ở dưới đây còn có một hồ nước nè Peter khoái lắm luôn còn đây là chồng mình còn đây là Peter Peter đang chơi uh, ờ, với hồ nước chào mọi người Peter à, à, nó chỉ cho cô chú um, xem hồ nước hả đúng không ừ. <laughs> trời bây giờ 5 giờ chiều mọi người có nắng đẹp lắm nắng ờ, hoàng hôn á ở đây có một cái hoa màu đỏ hoa màu đỏ như vậy nè mọi người à, bây giờ mình sẽ nhặt vài cái để cho Peter chơi để cho Peter ném xuống hồ nước á ném xuống hồ nước này nè mọi người đó đẹp nó nói nhiều lắm luôn Peter để cho con mấy bông hoa này à, oh, ờ, quá <laughs> giỏi quá ta Peter giỏi quá ta Người ta dạy quá nè Bây giờ mình à, sẽ quay một vòng à, cái khuôn viên bệnh viện để cho mọi người coi nha Bà nội Peter thì <laughs> Bà nội Peter thì đang ở trên à, phòng để nghỉ ngơi á Nên là mình đi xuống đây chơi đi vòng vòng công viên với Peter với chồng mình Đó. Mọi người có thể thấy là nhìn rất là hiện đại luôn á Sau mình này rộng ơi là rộng luôn cái này là chỉ mới một bên thôi nha mọi người cái này là bên phía đường ờ, Nguyễn Kiệm á đó xa xa này và bên đây còn có một tòa nhà một cái tròi ấy mọi người tròi to lắm là buổi trưa nắng có thể tới đây ăn cơm có thể ra công viên ăn cơm nghỉ ngơi đó to chưa mọi người thấy to chưa đó đây là bệnh viện ờ, bệnh viện quân y 175 mọi người ha mình rất là thích bệnh viện này luôn á hồi trước mình ở bệnh viện từ dũ lúc mà đẻ bí á cũng có công viên nhưng mà nhỏ xíu à còn đây bệnh viện à, có có công viên có khuôn viên to nên là mình thích đi à, đi à, đi chăm bà đi chăm người bệnh nhưng mà với một cái tinh thần rất là thoải mái và vô tư của mọi người vui vẻ luôn á À, thì ờ, bây giờ mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây nha mọi người nha à, Mọi người có yêu mến gia đình mình thì cho mình uh, xin một uh, đăng ký, một like, một share để ủng hộ gia đình mình ha Cảm ơn mọi người, các ba mọi người